buồn đau đau anh ơi chỉ thích là lúc khi xưa để cho em hy vọng để rồi giờ đây anh vội tan em trách vì em quá ngóng nghe đã tin lời hứa Này con gái ấy, người đã biết yêu chưa? Tình